Thơm tuyệt vời luôn Mỹ mãn Khói vẫn còn bay nhìn, nhìn ngút này Đấy Thấy chưa các bạn thấy không Đây nhìn kỹ hơn này Đây là mùi Bà bà Mùi đặc trưng của hạt sẹp Còn nhiều mà cái ống này kiểu nó nó nó dính ở ống này ừ. Đấy à, ở bê vào thôi Anh bê vào đi Bê vào em ấy Chọn ổ con bé ra nhưng bỏ cái lỗ Vứt đi ngon này, dính vào ngon này, bổ ra này Không ăn nữa nhỉ, vứt đi nhỉ Đấy, bổ ra Đấy, già dạ, còn nhiều thằng khó con đây này cái này để nguyên như này mà nguyên như này ăn ngon đẹp cái dao ra ném miếng à những nồi à cắt cắt cơn cắt cơn các bác ơi cắt cơn nhá thử nhá cho xem khán giả nhá xem nè mời các bạn nhá làm thử đi có tí nó cay cay anh này nữa cho nào thử cho nào mời các bạn nhá em à, miếng này ờ, miếng cái này là thử anh thử cho nào cảm nhận cho nào ôi ngon quá tuyệt vời đây vừa trèo cái ổi về xong các bạn là, là con sâu nó bò vào tay luôn này không biết khi nào luôn này đây nó vẫn đang bò trên tay này <laughs> rổ ổi cầm về đây này đấy nó vẫn bò nhá nếu mà bình thường các bạn mà không quen nó ngứa đấy thì thôi mình thì hạ xuống để cho con con sâu nó nó nó ra đi mình không làm hại nó to lắm các bạn ạ ấy ổi đây này các bạn quay, quay quay gần cho mọi người xem này đây ơi chín nữa là ngon ổi nhà nhé các bạn nhé, ổi nhà thì là không không ờ, phun thuốc sâu không độc hại à, xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Sa Trường Giang Vlog cuộc sống vùng cao nhé. Ê, thời gian vừa qua thì cũng là ờ, qua Tết rồi nhưng mà Giang cũng chưa gửi lời chào lời chúc tới tất cả các bạn đang xem video cũng là khán giả trên kênh của Sa Trường Giang để sang năm mới Giang xin chúc tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe bình an tấn tài tấn lộc và à, thành công hơn trong cuộc sống thì à, cũng rất là nhiều các à, bác các cô các anh chị và mọi người hỏi thăm Giang vì sao lại ấy, lâu không ra video đấy không không đi làm thiện nguyện đấy không phải là mình bỏ và cái trong thời gian này ấy, thì là Giang cũng à, khá là bận việc đi giúp anh em này mọi người làm nhà làm cửa ấy thì mình cũng ờ, phải dành ờ, thời gian đó hai là ở trên, trên tây bắc giang hiện tại là covid nó mắc khá là nhiều luôn hiện tại bây giờ tỉnh của giang cũng phải rơi vào khoảng ba bốn nghìn ca rồi ở ờ, à, khu vực mà giang sinh sống này thì cũng phải đến mấy trăm ca ấy nên đi lại rất là khó khăn đây hôm nay thì giới thiệu cho mọi người luôn là cái khu vực trên này thì là chỗ khu vực đây là nhà nhà giang làm ruộng ở trên này cái cái, cái ổi ở đây thì nó cần cần quanh quanh ở đây thôi giờ mình vặt vài cái ổi trong đã Thế là vặt ổi này thì là rất là này, ổi này nó tự nhiên đấy nó thơm cực kỳ luôn và nó ngon lắm đấy nó nó không phải là ổi mua ấy đấy thì tối nay thì uh, cố gắng là mấy anh em là cũng sẽ làm xong để cho cái, cái chỗ là anh em à, anh em làm nhà ấy làm nhà xong thì tí nữa ờ, có những cái thước phim mà các bạn là theo dõi là biết được cái cái món uh, ẩm thực ở trên tây bắc rất là ngon luôn lúc mà mình sẽ giới thiệu tí nữa ăn mặt tài khoản ổi này chín nhiều lắm ổi này ổi ở trên này các bạn này Nhìn xa này quay cho mọi người xem như này cao lên này đấy à, ai thích ăn ổi đây lấy cái gì về hứng đấy ừ. đấy lấy rổ về lấy rổ về đựng để tí nữa cho mấy anh em à, nghỉ ngơi làm ăn lấy rổ ấy thì mình về về nhà lấy rổ đi à hố con à Ơ, con sâu này các bạn này con sâu to lắm sâu này thì uh, rất là độc luôn này đây bây giờ mang rổ về đây các bạn nhé mang rổ và hái để tí nữa mấy anh em là đến làm giúp đây là, là anh em ăn luôn chén có cái ờ, <laughs> món ờ, gọi là mình hay gọi là khai vị ấy trước khi làm đấy hôm nay là cũng phải có người, ờ, người cầm máy cho các bạn đây thôi cho tớp thôi hái trên cao này quả chín nữa này ừ, này mới ngon mới ngọt à có nhiều người thích ăn quả cái quả xanh xanh đúng không anh em ăn quả xanh mình nhìn nói chung là quả chín quả xanh thì ôi nó dụng nhiều lắm dưới dưới rơi dưới nhiều này quay cho mọi người xem dụng nhiều lắm nó chua thôi đấy quay xuống dưới cho mọi người xem nó dụng nhiều cực kỳ luôn Đấy, không ăn thì mình cũng phí ấy cái này bình thường có thể là ngày trước ấy các cháu nhỏ mà mình có lúc còn nhỏ nhỏ mình hay treo cái ổi để vặt ổi này bị ngã cái ổi khá là nhiều Đấy, bây giờ hơ và chín ngon lắm các bạn này Đấy, đưa đưa xuống rổ quay cho mọi người xem thành quả quay uh, sát cho mọi người xem nhìn đấy, thích lắm đấy quả chín này cái này thì uh, ăn thì tiệt gan hết luôn lúc cả tanh ấy, dùng cả tanh đấy đây đây con sâu này các bạn này ờ, sâu ờ. gióm đấy con sâu này là mà ngày trước mà mình trèo lên cái ổi này bị ngứa lắm lúc mà mình mặc cái quần đùi ấy lúc mà mà còn nhỏ thôi học lớp một hai đây là ngứa lắm đây cho à. các bạn xem thành quả đây vừa trèo lên được có hơn một phút thôi mà mình hái được rất là nhiều đây quả này thì tuyệt vời luôn đỏ vàng ngon luôn này đấy, đấy. bán hải lúc thì đợi đợi anh em nữa chưa thôi giờ anh em mình về thì qua đây ấy luôn này giới thiệu cho các bạn biết đây là vườn dưa này vườn vâng. dưa đi qua đây là giới thiệu cho mọi người luôn cái vườn dưa của của nhà mình này hiện tại là chưa lên được mọi người vì là là cái thời gian này là mình trồng hơi muộn nếu mà nơi khác là là có dưa ăn rồi cái dưa này là là, là ổi này tí nữa có ẩm thực ờ, ấy còn đây đây vườn dưa đang lên lên leo leo lên xem gần cho người xem đây Ui, dưa này. đó người nhìn thấy quả dưa này này phải nói là là mấy nữa là lên rất, rất đều luôn hàng luôn mùa này mùa tất cả bà con ở trên này là đi cấy ấy. đấy có một chị chị mình thấy là đang đang uh, bỏ cái gì hay sao mình đây thấy hỏi chút cái này phân gì đấy chị Đấy à, phân rúi gọi là phân rúi à xem cho cho mọi người cùng xem xem như thế nào à phân rúi này nó thành viên viên như này trên trên này bà con hầu như toàn toàn dùng phân rúi đây xem là cách bà con rúi như nào để, để chị à, thử rúi cho nào lâu lắm rồi thì à, giang không không à, làm ruộng này trước là mình làm ấy đa số là mình dùng cái phân xanh này cái à, phân pk này phân lân này chứ sau này mãi mình mới thấy là bà con dùng cái cái, cái hạt này nên là mình thấy lạ lạ bà con chị bảo là phân dúi à, cách dúi là như này đây các bạn ạ đó đây là công việc của nhà nông còn ruộng ruộng nhà giang thì uh, phía đằng xa xa bên kia các bạn nhé tại chỗ cái, cái cây cao cao cái cỏ voi kìa mình có hai hai nghìn ruộng ô oh, bị đổ rồi Mai không sao, không nổi, không lên nước Còn khô Đấy, còn người Thái trên này là đa số là Cho này người ta hay đeo gọi là cái ốp Tiếng Thái gọi là cái ốp ốp thì mọi người hay đeo ngày xưa gọi là cái giỏ, cái hom ấy Để để mà đựng cá Hoặc đựng cái gì mà khi mình bắt được con cua con gì ở cánh đồng mà bà con đi làm ruộng hầu như là ai cũng khó bà con đồng bào người Thái thì người ta hay đan lát giỏi lắm những cái cái nghề này nông mốt nông hai này ở trên này thì uh, cái không khí của nó thì uh, các bạn biết rồi là rất là trong lành không khí ở trên tây bắc thì nó gần rừng này thứ hai là mọi người biết là càng cây xanh nhiều thì cái oxy nó thải ra càng nhiều ấy và nó hút khí carbonic không nhiều các thành phố mà các bạn mà ở thành phố hà nội hay thành phố hồ chí minh hay cái, cái thành phố mà lớn lớn ấy, thì hầu như là cái xe máy khói bụi nó khá là nhiều nó ô nhiễm cái môi trường nên khi mình hít cảm giác là nó không được thoải mái ประเทศหินVề phía bên kia thì uh, mấy anh em đang nghỉ giải lao Trong quá trình giải lao thì uh, Giang cũng giới thiệu cho mọi người luôn Cái uh, ẩm thực ngày hôm nay Đó là món uh, lươn lam và món uh, cá sỉnh này Đấy, pa khuy, gọi là pa khuy là lam Tức là hai cái ông nữa là mình vừa đi uh, trên rừng chặt về thôi Phía bên này thì uh, anh chị đang uh, chế biến nha các bạn nhé Con lươn này to Này chắc là nuôi đâu Đây là con lươn này là mình nuôi Còn con cá kia là mình, mình, mình bắt Hôm qua là mấy anh em là đi xuống ờ, khe suối Khe Trang này bắt Bắt về đến ngày hôm nay mới làm được Tiếc là lúc mình mình đi bắt thì không không không ghi hình cho tất cả các bạn xem được Quên máy quay ở nhà Không nguyên cá này đâu nhỉ cái kia đây đúng không? đây, cá quả quý này nhưng mình nhìn giống một con cá bống thôi bạn để ý nhìn này đây đây này con này cá này thì mềm lắm các bạn cái này mềm lắm cái này phải mổ không chị phải mổ à. à. không phải mổ con liên đây thì mình phải mổ còn gia vị đây thì à, cho các bạn xem luôn này đấy có <coughs> làm cái món này thì phải có đầy đủ gia vị nhá đấy uh, xả này đấy, rau mùi uh, tàu này đấy, rau răm này giềng này và cái nước chấm đặc sản nhất thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người sau có mắc khén này hàng xẻ hàng xẻn đấy và cái hai là cái hạt dổi nữa có hạt dổi chưa nhỉ chị nhỉ ờ. Đây, hai ống này thoải mái luôn nó làm một chút uh, thịt bò nướng đá nữa tí mình đốt lửa ra ngoài vị trí mà anh em đang làm kia kìa chỗ ờ, mấy anh em đang làm nền nhà đấy, tốt đốt lửa trên đấy đơn này ờ, nuôi mình đi mua thôi lươn nuôi nó mới to này thì bình thường là nó không to như này đâu lươn lươn đấy là nhiều và khuy thì tuyệt vời rồi nhìn này đây bạn thấy được đây là cá khuy tôm nó nhiều người nó thích ăn đầu rồi này. À, nhiều người thích ăn đầu à? Nói chung là đồng bào Thái trên này thì về các món ăn ẩm thực thì các bạn biết là nó rất là đa dạng và phong phú ở trên Tây Bắc đấy. Những cái món cá này là khá là đắt luôn đấy. Trên này bán có thể là đến 200 à, hơn 200 nghìn một cân. 200 nghìn một cân. Đường to mổ. Rồi mổ xong. Con dao này không phải là dao mèo đâu các bạn ạ cái dao này thì dao mua bình thường thôi dao mắm ừ. thái nhà mình là có con, con dao mèo các bạn nhìn thấy là là nó đan một cái cái dây mây ấy mà hôm trước đang có mua mua đấy à, có anh người mèo cho đan dây mây cái vỏ là vòng vỏ rổi đen đấy. cần hai Hả? cần hai mấy anh em đang ngồi uh, nghỉ dưới lao còn hai lạng đang uh, ngồi chém gió uh, phía bên kia đây đây là giúp anh ấy làm thì tất cả mọi người là anh em trong nhà thôi giúp anh ấy chuẩn bị làm cái nhà nhỏ nhỏ để à, ấy nhà bên cạnh nó sập sệt hết rồi không không ở được nữa À, mình phải đập dập như này để cái xương sống nó ấy ra đúng không mềm đúng không ừ, ngon bè như con rắn hổ mang nhỉ con nhìn nó đúng như con rắn hổ mang luôn này to này đấy to thôi rồi cân đừng lấy cái to nó Trời suối chẳng là 2 mét chết rồi đó Cái này cũng uh, gần như hai hai trăm nghìn một cân đúng không? hai trăm 250 Đấy, đặt không, không rẻ Đập nó bè ra, mà nhìn như con à, rắn hổ mang bạch luôn các bạn Rắn biển Đấy Đập để cái xương nó <coughs> ra nó nhừ ra Khi mình lao thì nó mới à, ăn nó Đấy được các bạn Mềm Chật nhìn còn to thế Tuyệt vời đấy Chưa chưa chín đâu mà cảm giác thế là là là ấy rồi đấy ngon rồi mà để mà làm ngon này có đầy đủ gia vị đấy các bạn không không phải là là ấy đâu không có gia vị đầy đủ không phải ngon rồi. trong cái này chị đang à, giã hạt xẻn món hạt xẻn này là đặc sản của tây bắc ấy tiếng thái gọi là khén nha các bạn nhé và tiếng kinh mình gọi là hạt xẻng các bạn nào mà có nhu cầu ai mà có nhu cầu mua có thể uh, gọi điện cho mình thì uh, ship hàng nơi cho trên này cái xả này thì uh, rau thơm nên mọi người phải băm nhỏ ra tí nữa mình uh, cho vào uh, món uh, đơn lam này với lại uh, cá cá quy lam ấy khuy thì mình nghe tiếng tinh gọi tiếng bóng nữa mình quen nói tiếng thái và khuy đấy cho vào cái cái ấy nhỉ cái bát này bát này trên đỡ đỡ nó rơi ra ngoài được thơm đây hạt xèo ớt nữa đúng kiểu của nó còn cái gì nữa cái gì nhỉ cái um, à, ớt tương lấy ớt tương lấy ớt khô nữa cái chiềm băm nhỏ rồi cho tí mẻ rồi phải cho tí mẻ ờ, bóp vào nó ấy được mới thơm đập ra mình ấy ăn đường đập băm đập tí mình băm nhỏ ra đấy sải này cũng cần phải băm được cho vật Ờ, à? đập đập đập thớ đập đập ra đây. đây còn đây không cứ để mình băm này ra một chút cho nó ngấm vào cái cái kia hết mình, ờ, mình cắt ra để cho nó to to xích bổ ra đấy chém ra rồi đập dập thôi chính cái dao giam kia nếu đấy thì có một bom lên dao giam ừ. giờ mình cho mẻ vào đây bóp là cái con lươn này mẻ này chắc là lâu lắm rồi đây này này thơm lắm đây ngửi gì đây em ngửi này các bạn ngửi chưa này uhm, mẻ chua thơm mẻ này nhà tự làm luôn không mua nữa thơm thơm cực luôn đấy ok để mình đập dập ra thôi đập dập ra cho vào cùng ớt lên này để ớt lên này làm ớt lên thì nó mới đúng uh, Ừ, đúng bài, đúng kiểu luôn các bạn Không là nó không có vị đâu Nó phải cay cay và nồng nồng rồi, hạt sẻng cho bao nhiêu nhiều nữa à, Hạt sẻng cho nhiều, hạt sẻng ít quá đấy Không ngon mấy đâu, hạt ờ, sẻng À, ừ? hạt sẻng, hạt sẻng đâu? À, đưa thổi Ờ, bát bát đấy Hạt dổi nữa, có hạt dổi <clears throat> Đây hạt dổi nướng các bạn nhé Thấy cái hạt này thì là tí nữa nướng nó mới thơm cái này là mình nướng để để chấm đấy làm nước chấm đấy sốt này chanh này ớt này hạt xẻn chút này và hạt dổi này nữa này chấm với cái, ờ, cái món món món uh, cá lam này lươn lam này, này mới là đúng đúng bài của nó đúng kiểu của nó vài hạt thôi làm nước chấm mà để nó thơm cái này mình người nướng nướng bằng than chứ không phải là nướng bằng ấy đâu nướng bằng than đây nhìn nó rõ hơn này. các bạn cái hạt dổi này rồi đen luôn đấy Rồi phải lấy đốt bên này ừ. chặt ngược nhau ra vậy nhỉ ngược chiều đúng không ngược chiều à. ấy quên mất thì các bạn ống về tìm để để uh, chuẩn bị ấy đi đúng anh bảo là phải chặt ngược lại đúng đúng, đúng kiểu đúng kiểu đó nhà có xoài anh đúng có bên phu rồi còn nó quay cá nhà này cái sàn này nhỏ hẳn cái đúng không bây giờ là mới uh, bắt đầu là cho cá vào ờ, ống này cho vào tí nữa thì các bạn phải cho thêm một chút nước thôi vào trong ờ, ống này cho, cho nước cho tí nước đọt. không mình cứ cho cá sao tí nữa cho tí nước à, không được mà sẽ nó không xuống không xuống nữa cho nó đót lái một tí đấy cho nước đót đáy sao đâu mà đây bây giờ mới cho cá vào vào ống làm này các bạn nhé trong làm này các bạn cho đổ thêm một chút nước hai là để nó chín đấy ba là là là cái ống đít nó đỡ, đỡ cháy rồi nó chín bằng cái hơi ấy. Đấy. xong cái đầu này tí nữa các bạn ấy cho thì vào mình sẽ bịt cái ờ, lá chuối vào là xong đây đây là bên này là là, là lươn Đấy, vừa xong nồi anh nồi lươn cũng ờ, cho miếng nước vào đây xong cái đầu này mình bịt lơ chuối nó kín vào thì mình làm thì nó mới ờ, chín và thơm được nó thơm là ở cái à, cái cái, cái à, ống nứa này các bạn nhé Đấy, cá nó thơm ngon là ở cái ống nứa non này này cá non thì nó sẽ thơm tí nữa mình lam ấy. sau đó mình bổ ra thì các bạn ừ, quay cho các bạn xem thì biết được là nó thơm như nào bây giờ thì mình chuẩn sẵn đi đầy nhanh nhỉ khả không đủ đúng không nhỉ thiếu một ống đấy phải đi lấy đấy đấy phải đi lấy thêm ống này tính là anh em lấy bốn ống này thôi để ờ, đủ thôi nhưng mà mình nghĩ là cá nó một cân này một cân kia nên là hai cân mình thấy là cũng khá là nhiều đủ nó ống thật ấy. À, bây giờ là công tác uh, chuẩn bị là làm cá rồi các bạn nhé hiện tại thì mấy anh em đã làm xong hết buổi chiều hôm nay thì là cố gắng là là mấy anh em làm xong rồi đấy rửa chân tay ờ, ấy rồi chiều nay là mấy anh em làm sớm cũng làm mấy hôm nay rồi luôn luôn ngoài trời làm luôn ngoài trời lửa đợi một chút nữa mà có than thì ờ, mình sẽ nướng ờ, thịt bò này này là nướng luôn măng sặt măng sặt nướng nha các bạn nhé tí lên mang ra đây thì ờ, cho các bạn cùng xem nói hơn tổng thể hơn đây đấy bắt đầu là anh em cho vào lam rồi con nó ra xa chút được quá cái chân nó ấy đây để thế cho nó cháy không cháy đâu quá chân này dạ. trên nó không có nước à. bốn ống cơ mà năm ống à, bốn ống mà có làm tí ờ, không tí ờ, canh món vén không tôi nên làm một chút canh món vén nữa nó đúng mà bản sắc dân tộc luôn đặc sắc luôn món vén không lấy đâu lấy vén vái thôi là <laughs> món vén ở trên tây bắc này khá là ngon này đúng canh luôn bốn ống thì thôi rồi hôm nay thì chắc anh ăn nè ngập mồm luôn ngập miệng đây là cũng là ngày ờ, hoàn thành mấy anh em làm cái kè cái xong ấy Để Cũng ờ, làm luôn ẩm thực Để ờ, cho các bạn biết về cái món pha lam gọi là cá Bình thường mình gọi là cá nướng à Hay là tiếng Kinh bình thường mình gọi là, là, là cá nướng ống tre đi tiếng Thái gọi là pa lam Thì gọi là cá đấy có giới thiệu cho tất cả các bạn cùng xem rồi đây là có con ờ, lươn này Đây là con cá bống Mình thái gọi là bạc huy đấy Và mấy anh em là đi bắt tận suối về Và đi đêm đấy Thả lưới đêm Đây ờ, có thêm ờ, nãy mình nói các bạn biết bằng sạt nhé để mình lúc mình nướng Đây là một chút thịt bò nó mình đang thả thái trong kia mấy anh em thái trong kia đây măng sạt này thì ờ, cũng đi đào trên rừng này Ngay chỗ đằng sau ờ, Cái nhà của anh anh uh, ờ, màu trắng này đeo đen nhiều Là anh có một vườn măng sạt Măng sạt này to lắm mà Nhìn cây biết à, Thôi rồi <coughs> Cái này nướng lên chấm mắc khén này Với lại Một chút đấy nữa Gia vị muối ớt thì Bọn thôi rồi ừ. quá tuyệt vời luôn ngọn măng này ngon mặn ừ, tiếng thái còn nó là bao hi à mình không biết nữa. đôi khi là to ngang bằng ừ. cây măng đắng à to ngang cái măng đắng à chưa để cháy ở đấy nhỉ nóng lắm đấy nóng lắm liên tục không là nó cháy cả cái ống này đấy cháy ống đấy anh xem lần lần lần lần đi trong kia nó không kịp chín này ừ. em lật nó đi hỏng đấy và bà con đang rút cái này à, kéo kéo nó cao cao lên nhá kéo cao nó đang vươn cây này cái ờ, rút rút cây này. chín từ này từ đây xuống kéo dưới nó phải dưới chân này cơ nó lên quá ở dưới nó ừ. chín đấy ừ. không tí là, là à, hỏng ống thì không sợ cháy ống thì toàn la bằng ống này thôi mà cũng nướng non hơn một chút chưa cơ Cái này ngày xưa các cụ là... Các cụ đi à, rừng uh, kiếm kiếm sống hàng ngày hàng năm hàng năm ấy Chỉ có sống này bằng cái ống nứa này Mình cho vào cái thức ăn vào chỗ ống nứa này thôi Làm gì có nồi có son mà nấu Quay lại thời cổ Thời uh, gọi là ăn hang ở lỗ đấy hả Đấy Đúng rồi ăn hang lỗ là, là mình hay đi suối này đi uh, Bắt cá này rồi là đi rừng đấy Đấy mang sập Thắng nha còn sạt tí nữa, tí nữa nướng để cho nó có than đó mình mình là cái này đó. Lộc khá ổn nữa Này nó bảo là ăn vội một cái các bạn dịch cho tiếng kinh ấy, đôi khi <laughs> gọi là cắt cơn. Ừ, cắt cơn nghiện. Địch rồi nha. Đói quá mấy anh em làm thì chiều ờ, đói quá. Cắt cơn. Gọi là cắt cơn nghiện. Nướng. Nghiện mà cái món nếu mà mình thường mình mà bóc ra để mình hầm này hoặc là xào thì cũng rất là ngon nhưng mà nướng thì vẫn là ngon nhất để nó giữ được cái chất nước ở trong cái cây ờ, măng sặc đấy tại sao những cái đồ nướng mà phải những cái ống lam này như thế thôi nó thơm mà cái cái nứa lúc đó, nó chỉ anh em ăn mà bổ ra ấy mới là ngon hiến trong vòng á chảy hết nước ngon rồi con chun đầy quá đây này anh em ngồi đồng đồng này là tí là người thơm hết rồi đấy nước ăn cái đúng rồi hầu như là nó giữ lại toàn bộ nước ở trong này mà người ta bảo là khôn ăn cái dại ăn nước rại mình ăn nước này mình rải mình không nước ăn truyền thống của các cụ để lại làm cái gì nó ngon đấy <coughs> chỉ yếu là hương vị thôi cái gia vị của mình phải ngon nó bản thân thằng tím của nó nó chính nó trở thành khó này cái này mình nướng mà mình không xoay liên tục nó sẽ cháy cái ống này nó cháy một bên nên là mình phải xoay liên tục để nó chín đều cá trong đấy cái này mà đúng mà mình ở khe suối ngày hôm qua thì à, làm nó mới đúng với cái à, phong cảnh khung cảnh của nó nó mới tuyệt vời các bạn ạ chứ ở nhà thì đôi khi mang về nhà ấy mà không mang về nhà không được qua là mấy anh em đi đêm mà hôm nay làm xong công việc thì anh em là à, làm luôn ẩm thực này luôn thôi đêm đi đêm ở Mày suối lấy đấy. mệt mà nó rét buốt lắm đêm về hôm nào đấy thì ờ, rảnh rỗi thì ờ, cũng muốn là rủ anh em đi suối này mình ờ, sẽ mang lưới chài đi thả này đi bắt tìm cái nơi nào mà nó nó khe suối nào nó đẹp nhất ở dưới kia nó là rộng thoáng dưới cá cá cá bống khá là khá là nhiều với lại cá sỉnh khá là nhiều luôn đẹp đẹp ngay trên này trên này các bạn mà thợ đi bắt cá chuyên nghiệp người đi bắt giỏi lắm và tất cả các món ăn ẩm thực hầu như mọi người đều có thể biết làm được không như ở xuôi các bạn mà, mà muốn uh, ăn được cá sỉnh nó rất là khó mà trên này khá là đắt luôn đấy một cân em nói là hơn hai trăm rưỡi hai trăm rưỡi mà chưa rồi bắt đầu sôi thơm rồi đấy yeah uh, người thơm chưa thơm phức thơm quả đấy. quả mắc khén chơi anh em là chiều nay là là làm nghỉ sớm nên là vừa đói em bắt đầu trong cái ông làm này ra là thơm nó đói đấy lấy nước chảy các bạn nhìn thấy này tóc người luôn đấy. wow măng sắt to nhỉ này thôi rồi măng nướng tuyệt vời chấm với uh, à, chanh à, chấm với hạt à, xiển này hạt dồi này đấy thì nó mới uh, đúng kiểu của nó tây bắc và ớt và nữa cái cay và cay nó nồng nồng ấy cay cay tê ừ. tê ừ. là tí mấy anh em này uh, làm cái, cái mù tạt về nhỉ ừ. sốc óc là... làm uh, wasabi về thì uh, ăn như kiểu nhật thì chắc Món... là có lẽ là cái món nước chấm sốc ốc nó nồng cực kỳ luôn các bạn ạ Nếu mà lần đầu tiên là các bạn mà ăn mà chưa biết về cái ờ, chấm wasabi thì có thể là sốc mà hay bị ờ, mắc dính là người khác là hay hay lừa gạt đấy nhỏ ngon nhưng nó cũng có vị đặc trưng của nó đấy ừ. người nó ờ, sở thích cái bên đấy thì uh, hầu như là người nhật người ta ăn là thì cá sống ấy người ăn cá sống ăn hai chấm món đấy sướng hết cả người <laughs> <laughs> té cái người đó tặng các con ăn rất nhỉ các bạn nhỉ ôi cửa nào ai đặc trưng thơm có vị Đấy. Uhm. Wow. Cái này mà các bạn nhìn xem gần gần một chút nó hơi nó bốc lên rồi đấy. cây nó nóng. Cốt nó hơi cháy các bạn ạ là van vượt thổi nóng hổi van vượt phổi ngon Đúng kiểu Làm tí đấy chấm lên đấy, làm ấy mà khén ra luôn Có mắc khén mà làm chưa nhỉ? Không biết là rang anh em rang chưa? Wow có tuyệt vời rồi đấy. Bạn ngồi kia à. To Trời to ừ. Quá ngon rồi Thế nhìn thấy ờ, uh, <laughs> hình ăn mà mình đã chảy chú dãi rồi Cho thử uh, chú thử à. miếng đi Làm thử miếng các bạn nhé Là là là, là măng nướng là ngon trình độ rồi nhé Ngon, mềm uhm. Mềm Nó, nó mềm nhỉ Giòn Được đấy Bạn Cái này mà chấm với mắc khén đúng mà ớt Đấy, à là rồi nữa là thôi rồi cũng rồi Cái này mà có một chút rượu uh, châm tiểu nữa thì ờ, chắc là có lẽ là có một tí cay cay nữa ừ, cay cay tuyệt vời dạ, ừ. dạ. đơn bên này món thịt bò mới đấy, đấy ờ, thái chưa chắc thịt bò đang thái đang ướp gia vị quá đây mà bằng vẫn uh, khói vẫn bốc bốc lên này bạn nhìn thấy này này mà chấm ấy thôi tuyệt vời lắm bạn ăn hết sảy luôn trước là đa số là anh em đồng bào trên này đi rừng đi nương này người ta anh nướng ăn như này ăn sạch thứ hai là cơm nếp nữa hôm nay có cơm nếp nếp hiện tại đang nấu ở trong nhà ngoài này mình chỉ ngồi làm món này thôi cái nó mới đúng chất nước chảy nhiều nhỉ trọng lâu thế không phải là giả mà nó cắt nó cắt trên người ông khỏi lam khỏi lam à làm cơm lam à <laughs> Ô, mấy đứa này đi học về rồi à? Không đi học hôm nay không đi học à? Hả? Không Mấy đứa cháu uh, ờ, này đã ăn ờ, món này bây giờ chưa? Đã chưa đâu quá à? Chưa Chưa Đồng bào người Thái mà ờ, không ăn món này thì coi như là vứt Không còn gì để nói nữa Món này luôn đấy không phải không Chắc là chín đâu quá em nghĩ nhỉ Anh nhỉ Chưa, cái ống này nó còn ấy lắm Rồi Cái... Sợ nó quá nó cháy vì lúc nãy anh gòn nó nhét kiểu ống hơi bé ừ. ngắn nhét hơi đầy một tí nhét đầy cúc bằng bị ải phay cân mà khó sau một hồi uh, mấy anh em nướng thì cái uh, cá lam này cũng đã đã chín rồi mình để sang bên này để cho nó nóng này các bạn nhé Đấy, sau đó mình tiếp tục là nướng măng sạch chút nữa có than thì mình lại ờ, nướng một chút uh, cái uh, nốt cái thịt bò mình thái ướp gia vị hết rồi rồi mình để sang bên cạnh nó nóng nóng một lúc bắt đầu đến giờ ăn thì mấy anh em mới mang ra bổ thì nó mới à, ấy, ngon được con này phải ăn nóng rồi mình uh, nướng con sặt đã mà mang sặt nướng này nó cũng là đặc sản luôn đấy nếu mà mới... này, chấm uh, ớt ớt tỏ ớt ra thôi ớt khô ớt mắc khén ớt hạt xẻng xẻng đấy thì nó mới thơm ngon đúng, đúng bài của nó vâng, hoặc hạt dổi cũng được hạt dổi hôm nay mình cho vào đây rồi ừ. anh ờ, mình cũng giới thiệu cho cả các bạn biết rồi đang giới thiệu rồi đấy và hạt xẻn này hạt dổi này. to rất là to luôn đứng xong mình ủ lại ủ lại bây giờ ấy gần giờ ăn mình bóc ra Làm tí cơm cháy đi Cơm nước cháy để thơm lắm Các bạn nhé Này lời gạo là anh em bên Lào gửi sang đấy nhựa nếp Lào Không phải nước Việt mình đâu Thịt bò mà anh em mang ra nướng ờ, Nốt như là xong Mang sặt nữa là xong ok rồi Đợi đến bữa thôi, chén này. Hmm. Ừ. Đầu tiên mình ăn lếp Lào cũng cảm thấy thơm Nó là lạ một chút, hương vị Hay này mà ví dụ mình thịt phi hành Các bạn hay có thịt phi hành ấy Nước nó chấm Ăn thì thôi rồi Nghiện đấy Bây giờ đến ờ, giờ ờ, chén rồi Khô hết rồi quá này nè Mấy đến, anh em này Đến quy trình Quy trình quy trình cuối cùng rồi thôi Mang ra ngoài Nó cho ra đây đổi rồi Nó lọ này, không kìa Nó sang sáng ấy xem nào ủa thành quả cả buổi chiều nay mấy anh em đây tâm huyết tâm huyết cả buổi chiều đấy cái món này đấy ngoài món này ra không có món gì đâu vẫn còn nóng đấy Đang... Vâng. mình mở cái bát nó ngồi nó ngồi nó ngồi đợi uh, Ui, đi tắm về đợi mấy anh đi tắm về bây giờ mới mới ấy mà ui đồ là cho đấy đấy bổ là, là bổ tuyệt các bạn xem cái này mà nhắm rượu cái cháy hơn đấy thì khả năng bổ nó dễ hơn đúng không bổ nó cháy nước quá nhá rồi có ra tuyệt vời đúng đúng có trâu ngã cái sao vậy là đúng có trâu ngã đấy Úi rồi sao thơm thì nó bỏng này hương vị thơm của ống nó ống nứa này nó thơm mà nó thơm mà cái ống nứa này mà cá cá này nó không không phải là thơm mà cái ấy đâu trời ơi. Đây là lươn nhá. Ui, còn nhiều đấy. Ui. Hết đấy. <clears throat> Một ống này mà bắt đầy này luôn. Mét đấy, mét ạ, ui, cầm tốt, ít, ít. Chơi ngoài này. Bắt ra ngoài ăn. Bốn ống. Cá đỏ nhá. Đúng rồi, cá. Cá Đây là cá khuy nhá. Khuy. Đây này, đưa ra đây ngon quá đây này, củ xả. Hơi nó chảy hết nước khô Bà cái bàn nó quay khô, luôn hơi khô ống nó ống nó bé nước nó rót hết nước rồi lúc nó sôi thì nước ôi rồi ơi khói nghi ngút luôn ăn này nó vẫn động chứ nhìn lên đặc sản này nó vẫn ờ, còn một chút nước đấy, buổi chiều á, buổi chiều đi ờ, ra ruộng ấy bắt đấy cái này tôi đi cả đêm đấy qua wow, mấy anh em đi ờ, bắt tận suối mà đây thì mới có thời à, gian để làm trời ừ. trời thời tiết nó kiểu nó muốn nắng thì mình đi suối hôm qua nó hơi lạnh cái suối về toàn quên cầm máy đi quay cho các bạn xem đây gọi là cùng thằng này đấy, hết chưa hết cái trang mà cái mổ ống nhá Đấy, là diễn diễn của Lam Con ờ, cười diễn Lam Hai uh, bát diễn và hai bát cá Con diễn là gì kia tiếng kinh là con lươn đấy Ừ, con lươn Thái gọi là tô dến Con tô dến Anh nhé phải cho ớt xanh cơ mới đúng cơ. Của mùa này là ớt khô ấy không bảo Nên nó mới đúng chất ớt khô nó sẽ ngấm nhiều hơn cái ớt tươi này nó kiểu nó như kiểu mình hay làm đúng rồi ớt bột đấy nó mới chuẩn những cái ớt bột thì nó sẽ ngấm vào những con cá này nó sẽ nó ngấm vào con hơn. cá này nhiều hơn tặng tặng cái phơi này thì còn cái ớt tươi này các bạn này cứ <laughs> chỉ là làm nước chấm thôi ba bàn pho à ba bàn lam à bốn ờ, bốn bát hai bát cá bát buông cho nam ló trong cỏ mình thì ui covid nhiều muốn ăn gạo trắng nước trong của con cái lộ không cần sơn a sơn a chả có gì ngoài rượu trắng nước trong sơn a thá đặc sản Tây Bắc thì các bạn biết rồi là món gáo phi rồi hôm nay rồi, đây là cơm nếp đây đấy sáng nay là buổi chiều hầu như là anh chị làm hết không tuyệt cơm vỏ nhất đấy còn cái ông nào khác sáng này cơm này là cơm uh, nếp lào chỉ giới thiệu nó ờ, nếp lào ngon mà tiền ngồi dịch ra cho mẹ ngồi ừ thiếu một cái đấy bác để cho chú ui làm cái đó tuổi đó hả cho bác một cái đây rồi đây bác đây thiếu nước cá thiếu đây đó xin kèm như đũa đũa được quậy được này đấy toàn đấy chỉ hôm nay là muốn uh, muốn cá cá gọi cá lam đấy tà lam tiếng thái tà lam nhưng mà cái kinh mình thì dịch chứ còn là cá như ông tre pa lam bỏng ở đây kiểu dân tộc thái và làm là cá nướng ống tre là cá nướng ống tre nướng ống tre nữa nên là ống nứa là nó hợp lý hơn hầu như là vào rừng đa số là cây nứa và cây vầu nó ngọt ở cái cái cái nước cái, cái, cái ống vầu nữa mà ngọt lấy cái này múc múc múc múc nó bác chưa ai còn ăn thôi cười đồng à nhà cười đồng nói gì nói thôi nhá là cơm đi nhỉ nhất định còn in không rượu rượu đây chén đi chén rượu đi Ờ nhá. Mới choài nữa đâu. Đấy. Đây anh em ờ, vâng, là ờ, cũng vừa tổng kết luôn. Ờ, của gia đình. Mừng cho anh chị là dạ, chúc anh chị nhá mọi người khỏe nhá. Dạ. Dạ, đấy. Không. Đấy. Cũng đây là cũng vừa xong mà vừa xong thì là cũng là tổng kết là món đặc sản tây bắc luôn <laughs> đấy chỉ yếu là hôm nay là mọi người tiếp anh tiến mình gòn thôi nhờ đấy. Ui, xả ngon quá chị đấy làm tí ờ, ấy vào rồi ờ, thưởng thức được anh như thế nào thưởng thức nắng lên thêm ờ, vị mặt trời uống rượu nó hơi mát thôi nhá nhá món này món đơn ba mà ra làm thử miếng đi cảm nhận rồi sân nói món đấy <laughs> thái nó chín nó mát nó mát ờ chín này chín thái đúng ông ông ông lên à thế này cái na cú na Hả? Ờ, bố à. Ông không mà. Dạ cho lên. Đi vào bác ra em ăn nó bé em ăn. Làm nhân của anh Tiến, làm nhân luôn. anh. Ngon. Quá tuyệt vời luôn. Thử nó anh em thử ra nào. có ấy không? tuyệt ơi muốn ăn các thủ nói phi ra mày <laughs> rất là ngọt dễ nữa bé ăn ừ, mày cái vị lá khánh lam này lam này rồi nhá còn đường nhá còn ờ. phải thêm thêm một chút cái uh, lá rau răm vào làm luôn to hơn chúng ta bắt to hơn đấy ừ. Ừ thử đi chị thử đi đấy vân vả nhất là ờ, uh, những chị gái nhà có mỗi một chị đấy toàn là là hầu như là là là con trai đây mời cả nhà nhá thử nếm được nào cho nó có vừa không ừ. vừa hương vị không ngon ngọt đây thì uh, đang nếm thử cho mọi người biết xem này cứ tưởng cái người à, quen ăn con lươn này người à, cái đuôi nó cái khấu đuôi của nó là cũng một vị ấy cái này ăn đít được <laughs> ăn đi gươn nào thử thế nào phải này thêm thiếu mắc kén một chút nữa là đúng của nó có, có rồi có rồi nhưng mà nó có nhiều quá nó cũng át cái cái vị mà cất tất tất cả mọi người nhá ngon thế nhỉ cái này ngon tuyệt vời cả tuyệt vời làm một quả tây bắc ăn cho nó ngầm miệng cái nào quật tử hay hoặc là đấy nặng มันหนักออกกันนะมันออก ừ. nó mùi mùi mùi cái ống ống à, Quên đấy, à, một cái tuổi. À, bị ống nứa của mình mùi thơm ngun ngút gọi là tuổi đã เปล่ามาเซิร์ฟ Mình ăn cũng à, cảm nhận là như vậy là nó thơm ở cái ống nứa ấy Nó ngọt ở cái ống nứa đây Ăn được Cái này hơi thiếu mắc khén nhỉ thiếu vị của mắc khén này Đấy, Con đây nước chấm mắc khén thì đây có đây rồi đây Thêm đây mà nó ừ, hơi ít Thêm đây rồi Khén thêm đây rồi Có là chấm thêm đây rồi có hai loại nha một loại dạ. cá dạ ấy ờ, luôn nè trứng vịt lộn nghe trứng lộn thì ăn nó quá nhiều ăn hàng ngày đây là măng bầu nữa thử măng bầu đấy bạn mọi người thử măng bầu măng, măng sạt đấy ờ măng măng sạt quên nhầm đây, lấy lộn măng sật ừ. nhưng mà nó cây nó to nó ngang bằng cái cây uh, măng đắng ừ. mà không phải măng đắng đâu các bạn hầu như là còn ngon hơn cái, cái ngày tết ấy một cái món này hầu như là ai cũng thích ăn đây này cám với hạt sủi này ngon lắm nghe này mà đi rừng thì thôi ăn ăn lỗ đi có tiêu chuẩn toàn là b ba là nếu thiếu một người đấy hạt rủi giá hơi tiết kiệm đấy mời tất cả các bạn nhé dùng bữa với uh, gia cũng như tất cả gia đình ở nhà chuối rừng, lót vào đây có lẽ là món này mình hâm mộ nhất thôi vào đâu hơi vội vội em bảo mới ừ. đây qua qua đây đây dùng đi anh em dùng đi mọi người dùng nhiệt tình thôi cho vâng. vâng, tí hạt tiêu vào để ngon thơm đấy vâng. là mình có sự thơm các bạn nhìn biết đâu biết đâu không kiện đồ đó đâu không đồi ra đâu nó nặng kiện đi bây giờ là cứ đến sau là tự xử thôi đến sau là 6 chén đấy theo ờ, đồng người thái nha anh nhé thử xem cái món măng uh, ờ, ờ, mốc này xem nào. đây là một uh, miếng uh, măng uh, nướng này nữa này chẳng mặc ghé không chết chưa rồi ăn được mai măng lát mới được ghé ao quả thốn đấy làm thử nó ngon không thai là phải ngọc bao Ừ. Chết, đúng không? Đúng. Tuyệt vời. Ngọc bao. Hầm thịt mồ nó ra gì luôn đấy. Đây, nó có hạt sẻn mà. Ngọc bao nó phải hơn hơn cái hạt sẻn đây thơm với hạt sen bùi bùi chỉ mà luộc mà ừ. nói là xào với cái này cháu mà kín luộcมันเพิ่นบอกแล้วเนาะอ๋อ bỏ mà xào thôi anh em làm chén nữa nhỉ nào làm cho hai chén ờ, hai chén đi ngồi uh, nhâm nhi thưởng thức những cái món à, đặc sản tây bắc thì à, những cái này để có thể thiếu rồi đấy ờ. Ui rồi cái này Xa rồi thôi ờ, Uống thêm một chút cay cay nó mới hương vị nồng nó mới đậm đà Nó mới đúng kiểu bản sắc dân tộc Có cá lắm mà không dùng tí cay cay này là hơi tiếc Ôi rồi người Thái tôi ăn chiên nội đây Chiên nội là ăn tết nhỏ đấy, tết bé Tết nhỏ Sắp tháng Tết Tháng Tết Đây à? Cay nồng nồng và hương vị của cái ờ, mắc khén nó tạo cho cái, cái ờ, cảm giác mình ăn ăn ngon nghĩ ở tây bắc này nay đây là cũng gần tổng kết luôn rồi xong chứ thôi nhưng chuyển tay ngay mình cũng hạt sẻ đấy quả mau đâu quả à? nó quá cần nữa nó cần nữa มีตกไกลอยู่ผมปลูกมาเมื่อแต่สมัยนั้นควายผมตัวนกิ่งเมาตอนลองเบียร์ไหลรัดกบá họ แกจะไม่ชิบหานไหมเพื่อขับไม่ถึง nó là một chúng mình lồn anh em ăn đi cái bây giờ tép sấy Này, anh em thì dùng một bát này đó nha hết giờ thằng này tát tát ao và tát cạn nha Bắt cá này. để còn bắt lươn chứ Là bắt cá vào đây. lươn mà bắt được lươn chứ <laughs> cho cá vào đây mình tát cạn cái này trứng này là cũng là trứng vịt lộn mình mua cái này mua ngoài ngon ngon đấy thử đi thưởng thức đi anh em thưởng thức đi vừa nhắm ấy đi làm tí cay cay vào đi ngon ngọt ngọt tận xương mà ừ. Như là bài tay một mưa Ừ. Đấy, thôi mưa sẽ ừ. nè. Ngay cái này im ra. Bà các hầu dễ. Rồi đó. Tôi để anh em ăn à, uống tự nhiên thì chắc có lẽ là mình cũng à, xin phép là kết thúc video của Giang ngày nay đây thôi. Chúc tất cả mọi người xem video có buổi tối là vui vẻ, ấm áp bên gia đình người thân nhé. Cố gắng vượt qua đại dịch Covid năm 2022 này và trong thời gian tới là mong rằng mọi người tiếp tục ủng hộ kênh của Giang tiếp tục đi làm con đường thiện nguyện và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo để những món ăn này này mình chủ yếu là giới thiệu cho tất cả các bạn biết về cái ẩm thực của Tây Bắc và quá trình quy trình nó làm như thế nào và có gia vị gì đó để mọi người biết sau này có thể các bạn ở những vùng xuôi hay những nơi mà chưa được thưởng thức bạn có thể làm mua về làm được